À, rồi ok, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog Tâm sự của Duy Nguyễn Thì à, Duy Nguyễn à, không làm mất thời gian chương trình Hôm nay là Duy Nguyễn đi vào một cái phần quà của một cái người bạn ở bên Mỹ Ở bên Mỹ chia sẻ cho Duy Nguyễn Tại sao là Duy Nguyễn phải làm một cái video livestream để cảm ơn phần quà của người bạn này Tại vì à, người bạn này là một trong những người bạn mà chưa bao giờ Duy Nguyễn gặp mặt Duy Nguyễn cũng không biết rõ về người bạn này à, Tôi với anh, đôi người xa lạ Từ phương trời, Việt Mỹ đã quen nhau thì à, Duy Nguyễn quen người bạn này thông qua mặt trận à, gọi là mặt trận phản biện chống phản động các bạn mặt trận phản biện rồi mặt trận à, này nọ nói về những tiếng nói của những người con dân trong đất nước Việt Nam yêu nước thương dân nó sẵn sàng đứng lên để phản biện những cái sai trái à, của những cái thế lực mà gọi là nó xuyên tạc đất nước Việt Nam chúng ta thì vô tình quen được biết được người bạn này cũng là tương đối rất nhiều năm hai ba năm gì rồi đó cũng à, chỉ nói chuyện đơn giản trên Facebook thôi nhưng mà những cái câu chuyện trên Facebook nó dẫn đến những câu chuyện ngoài đời thật nhưng mà là thật là mỗi lần ví dụ như như Nguyễn có biến cố gì hay là như Nguyễn có một cái sự kiện gì thì cái người bạn này cũng nhắn tin hỏi thăm rồi à, thông qua cái sự kiện mà có một cái biến ngày 14 tháng 12 năm 2020 thì à, cái cũng chính cái người bạn này cũng chính người bạn này làm một cái việc nó nó, nó, nó đơn giản thôi bạn đóng gói tập 3 năm cho BBT nhưng không một lần tập luyện đóng gói tập 3 năm cho BBT nhưng không một lần tập luyện các bạn thì à, không lẽ bây giờ tự nhiên mình cầm tiền của người ta 3 năm mà vậy nó cũng hơi kỳ cái căn bản là cái gì mình không phải cần tiền nhưng mà cái này là cái cách chơi của những người bạn trên mạng xã hội đó à, chơi với mình họ quý mình họ muốn à, tức là à, thông qua một sự khủng hoảng truyền thông như vậy cái người bạn này cũng biết là giúp đỡ ờ, BBT như thế nào thì các bạn này thôi giờ đóng gói tập 3 năm để à, kích gọi là kích à, kích lệ khích lệ tinh thần của nam chiến sĩ THOL để cùng với boss Duy Nguyễn vượt qua được cái cơn đại hạn này nọ đã đại loại là vậy cái à, cái cái à, việc làm đó đó thì thật sự là Duy Nguyễn cũng không biết phải phải phải phải trả lời hay là phải trả ơn như thế nào tại vì tự nhiên giờ bên bên bên Mỹ mà ở bên bên Washington DC mà tự nhiên giờ đóng gói tập 3 năm rồi biết năm nào tháng nào về Việt Nam mà tập nó nên Duy Nguyễn cũng thôi gửi tặng lại bạn ấy món quà kêu là bạn thôi thật sức lớn tuổi nhiên nha các bạn họ hàng bốn mấy rồi đó à, gửi tặng cho bạn ấy món quà thì cũng biết tặng quà gì cái cái cái cái người ta thiếu không phải là thiếu tiền nên tặng một cái gì đó nó chút tình của quê hương mà gọi là chút tình của quê hương thì cũng biết tặng cái gì thì mình nghĩ rằng một người sống ở nước Mỹ mà họ có tấm lòng với đất nước với quê hương Việt Nam như vậy đó thì chắc chắn là cũng chắc là sẽ đi đi về về hay là cũng bạn bè nào Việt Nam gửi tặng kẹo dừa bánh tre hay là à, muối muối muối muối muối ớt tây ninh hay gì đó thì cũng nhiều rồi nên Duy Nguyễn à, tặng à, bạn ấy những cái phụ kiện của phòng gym những cái áo THOL những cái áo BBT những cái đôi giày THOL nói chung là những cái gì mà nó không đáng giá mà nó là của THOL thì Duy Nguyễn tặng đóng một cái thùng trà bá lửa vậy nè đó đóng cái thùng trà bá lửa xong rồi dùng cái đơn vị chuyển phát nhanh là DHL quê phía đất rồi nó đi đi DHL nó đi rất là nhanh các bạn nên uh, cái, cái người bạn nó cũng feedback rằng phi DHL đi rất là tốt đi rất là nhanh thì ờ, trong vòng ngày ha, hình như là ba ngày đó nhận được hàng hàng Mỹ thôi mà đi ba ngày nhận được hàng nha các bạn thì à, bạn ấy cũng ờ, có chụp những cái tấm hình những tấm hình tập ở không phải là tập mà mặc cái đồ THOL vô đứng ngạo nghễ trên bầu trời Washington DC <laughs> đại loại là vậy thôi còn một cái việc làm thiết thực nữa là Di các bạn đó biết là Di Nguyễn à, mở ra lớp THL Academy có những cái học viên PT thì đang trong mùa dịch này thì à, tự nhiên tự nhiên các bạn cái cái cái người bạn đó cũng ủng hộ à, các em học viên của Duy Nguyễn bằng cái cái cái cái cái gói tập 36 buổi course online course online bạn tức là ngồi dạy qua những cái app những cái những cái màn hình nói chung là khôn nhau này nọ tất cả mọi thứ dùng để dạy online đó dạy online cho bạn này thì thì à, cũng rất là cảm ơn tấm lòng của của của của bạn đó à, để ủng đã ủng hộ cho các à, người em của Duy Nguyễn à, trong vấn đề beauty này nọ kia nói chung là nói nhiều nói dai nói dở thì cũng không thể nào thay được lời cảm ơn lời biết ơn cũng như là cái ơn cái ơn gọi là cái ơn tri ngộ cái ơn tri ngộ là cái ơn gì là cái ơn giống như là gặp mặt nhau trong một hoàn cảnh nào đó để có những cái ờ, có có những cái ờ, hành động tử tế với nhau thì cái đó là cái ơn tri ngộ nó giống như là câu chuyện mà lưu bị ba lần tam cố mau lư để mời gia cát lượng xuống núi với các bạn đó là cái ơn tri ngộ vì cái ơn tri ngộ của của lưu bị mà gia cát lượng sau này bỏ cả mạng trong cái vấn đề mà mà mà mà, mà chiến tranh ờ, phục hán với uh, tàu ngụy đó các bạn và hôm nay thì uh, Duy Nguyễn nhận được một phần quà từ cũng có tay người bạn đó nữa tức là người bạn này cứ tặng quà cho Di hoài à <laughs> đó và phần quà này là ship trực tiếp từ bên à, bên Mỹ về Việt Nam các bạn có đón được đây là phần quà gì không ạ dây nịch dây nịch caravat cái viết đây một cái phần quà tí xíu các em có thể quay cận là phần quà này bây giờ anh chỉ quay sơ sơ thôi trụ bbt và ceo bbt THOL Gym Center Di Nguyễn 702 Đúng không? 4G Di Nguyễn chưa hiểu cái chữ 4G là cái gì cho các bạn Cái chữ 4G là cái gì ta? 4G là 4 trụ quá hả? Nó 102 quận 7 Đây đây bạn bạn cứ quay vô soi những cái ý nghĩa à, Đây là một cái trụ quận 7 nè Trụ quận 7 Trời ơi ông lỡ tặng tôi trụ quận 7 xong tặng luôn trụ ba kia đi ba trời ơi ông làm tôi phục hẳn quá trời nó có nhận được phần quà này thích quá à trời ơi tặng luôn bá chủ đi trời ơi mình sẽ trưng trong phòng truyền thống bbt ông ăn tật thích pha lê lắm mà kim cương mắc không có tiền mua cái đó mình nói thiệt nhưng mà mấy cái pha lê đó gì nó ý nghĩa Di hay dùng đó Di để lên ừ để lên phòng truyền thống đồ nên các bạn tặng quà cho Duy Nguyễn thì các bạn đừng tặng quà đắt tiền tặng những cái gì nó mang giá trị kỷ niệm là ok như viên pha lê rồi nè là các bạn cứ đi đặt đi kiểu cách gì đó các bạn tặng trụ tặng thơ tặng gì gì tới pha lê đồ đó, đây là cái món quà à, của một người bạn của Duy Nguyễn tặng các bạn mới nhận hôm qua mà cầm này thích thì à, mấy em nhắc anh nha tới à, tới khai trương quận 7 anh sẽ cầm cái này anh chụp hình đó một trụ bbt quận bảy đó logo bbt đàng hoàng nha thl gì thor gym fitness di nguyễn tower quận 7 đó đây rồi một lần nữa cảm ơn phần quà của của bạn một người bạn phương xa một người bạn phương xa bạn đó là cái tình cảm nó còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với những người mà từng ăn của mình chơi của mình xong rồi quay lại cắn mình rồi cuộc đời nó làm vậy đó cuộc đời nó có đít và có đót nó có người này và nó có người kia xã hội nó cũng vậy nó có người này có người kia đó những cái việc mình làm cho xã hội á thì có người ghi nhận nhưng mà cũng có kẻ phản bác ở cái đó là cái cuộc đời rất là rất là gọi là cảm động trước cái món quà và rất là ý nghĩa của bạn luôn một tình bạn online tốt đẹp ra ha khi nào à, có dịp đi Mỹ thì cố gắng ghé Washington DC để ăn với bạn này miếng bít tết <laughs> rồi cảm ơn các bạn theo dõi chương trình livestream của ờ. lộn lộn lộn chương trình vlog của duy nguyễn để xem phần quà nhất trụ bbt đó, nhớ nhã hàng vô một khúc trụ bbt nhé mấy em rồi ok bye bye hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài